không ai được chọn cách sinh ra Cũng chẳng ai muốn sống xa nhà Cha mẹ giàu thì con thông thả Cha mẹ nghèo con vật và gian nan Nhưng con nào đâu dám than vang Vì mẹ cha vất vả muôn vàng Cha mẹ nào mà không đau đớn Khi con mình chất vật mưu sinh sống canh nghèo khổ lắm ai ơi Đừng vì ham chơi bỏ quên đời Có những người sợ tai sợ tiếng Sống sĩ diện xa rời tình thân Ôi sư đời sông gió nhân tâm phần của con bất hiếu sai lầm sống trên đời mà quên đau hiếu thế xin đừng niệm phật ăn chay tuy cuộc đời con số không may chẳng giàu sang không có bát vàng tuy đồng tiền là cao là quý nhưng không thể mua được tình thân sống vui nghèo mà xung quanh có tiếng cười hơn là giàu mà đau mà đớn bỏ cha mẹ quên nghĩa quên ơn sóng canh nghèo khổ lắm ai ơi đừng vì ham chơi bỏ quên đời có những người sợ tai sợ tiếng sống sĩ diện xa rời tình thân ôi sư đời sóng gió nhân tâm phần của con bất hiếu sai lầm sống trên đời mà quên đau hiếu niệm phật ăn chay nghèo nhưng sống vui nghèo mà xung quanh có tiếng cười hơn là giàu mà đau mà đớn bỏ cha mẹ quên nghĩa quên ơn nghèo nhưng sống vui nghèo mà xung quanh có tiếng cười hơn là giàu mà đau mà đớn bỏ cha mẹ quên nghĩa quên ơn hơn là giàu mà đau mà đớn bỏ cha mẹ quên nghĩa quên